chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là Quang cái Venture Thì uh, hôm nay á, tụi mình có một nhiệm vụ Đó là tôi lại cái chảo này đó, Để uh, chiên cơm Vậy là sao đồ uh, Trên cái chảo này thì rất là ngon Đó Thì uh, mình có hai cái chảo Đây là cái chảo nhỏ và đây là cái chảo lớn này Đó Thì bây giờ á uh, Mấy cái chảo này là vợ mình mới uh, chui rửa xong thì bây giờ tụi mình sẽ uh, quay cái quá trình mà tụi mình tôi cái chảo này ở trên bếp cho mọi người xem nha trước khi sử dụng để cho nó khỏi bị dính khi mà mình sao. đó ok và bây giờ mình sẽ quay quá trình cho mọi người xem nha đây thì trước tiên á tụi mình sẽ làm cái chảo nhỏ trước à, đây cũng là lần đầu tụi mình làm cho nên là không có kinh nghiệm nhưng mà thử làm thử xem nó như thế nào thì cái chảo này á à, mình dự định là tôi là như vậy sau ngày sau này mà đi ờ, camping á mang là đi theo trên cơm ở trong rừng trời ơi với cái lửa củi ở trong rừng nữa thì thôi bạn chế bọt cháy đó thì cho nó chảo nó nóng đều như thế này xong rồi một hồi mình sẽ quẹt dầu ở lên trên này đó, lúc nào mà nó làm cho nó lên đều như vậy xong cái tẹt dầu vào đây mọi người bây giờ thấy um, chảo nó lên màu đẹp chưa này mà nó lên đều chưa đó thì các bạn phải để ý nhá thì làm dần dần à, đừng có để nó, nó bị cháy quá chầm một hôi cái màu nó đều nó đẹp mọi người thấy nó tôi đã sắp đều màu rồi này đó chỉ có một góc này nữa thôi sau khi mà tối đều như thế này rồi á thì bắt đầu mình để nguội để nguội cho nó nguội bớt xong rồi bắt đầu mình bôi dầu bôi hết luôn mọi người làm cái này thì nhớ cẩn thận mang găng tay vào nha chứ không bỏng tay ấy nóng lắm bây giờ mình chỉ cần bề cho nó nguội xong rồi bôi dầu thì đây là lần đầu à, tôi mình tôi cái chảo như thế này đó cho nên là chưa có kinh nghiệm nhiều đó, nếu mà người xem á, mà nếu ai có kinh nghiệm à, có gì góp ý thì comment ở phía dưới video cho tôi mình với nhá sau khi bôi dâu xong á thì mình tôi lại thêm một lần nữa nó sẽ ra cái màu này này đó còn phần dưới này nữa đợi cho nó ra đều xong rồi để nguội để nguội xong như lúc này làm thêm một lần nữa bôi dâu nữa xong rồi tôi lại tới đâu cái dưa màu nó đều rồi này mọi người đó thì mình chuẩn bị tắt bếp xong cho nó nguội xong rồi làm tiếp bước hai nhá và sau khi để nguội rồi á thì à, thì mình sẽ đem đi rửa xà phòng lại xong rồi làm lại từ đầu đấy tiếp tục bước thứ hai à, bây giờ cho lên bật lửa tiếp sau ngày bôi dầu làm thêm một lần nữa đây lần tôi chào thứ hai đã xong mọi người ạ đó thì bây giờ mình sẽ để nguội một chút xíu nhá xong rồi mình sẽ rửa cái chảo lại và sau đó bước cuối cùng á là mình sẽ bỏ dầu vào xong rồi cho hành vào đảo cái chảo qua cho nó thơm đó thì sau đó các bạn sẽ sử dụng được rồi bây giờ sẽ rửa cái chảo lại nhá sau khi rửa cái chảo này xong á mình sẽ lau khô và cho mọi người xem à, một cái chảo chưa tôi và một cái chảo đã tôi là khác nhau như thế nào nhá sau khi vợ mình tôi cái chảo này à, hai lần rồi á thì bước tiếp theo á là sẽ bỏ dầu với hành vào để sao để cho nó thơm nó khỏi khỏi bị hôi mùi thép đó nhưng mà trước khi làm cái đó thì mình sẽ cho mọi người xem cái này là cái cái trước khi chưa tôi này đó và cái này là cái chảo vừa tôi xong đó nhìn đẹp chưa đấy thì um, bây giờ bước tiếp theo là vợ mình sẽ bỏ hành vào để sao cho nó thơm nhá rồi sau đó cái bước cuối cùng á để biết thành công hay là thất bại là vợ mình sẽ chiên trứng ở trên cái chảo này nếu mà cái chảo này mà nó không dính nhận trứng nó không bị dính á là thành công còn nếu mà cái chảo này mà bị dính trứng là, là thất bại thất bại làm lại từ đầu <laughs> ok để bây giờ tụi mình thử xem nha cho khoảng từng này dầu đợi dầu nó nóng lên vậy là cho hành vào một cái kinh nghiệm mà mình à, tìm hiểu được trên mạng á thì người ta bảo là mỗi lần à, sau khi mà mình xào cái chảo này xong á thì mình phải đem đi rửa liền đó rửa liền xong thì các bạn phải lau khô và à, lấy sau khi lau khô á, thì lấy lấy dầu bôi lại một lớp mỏng xung quanh cái chảo này đó thì cách bảo quản đó thì để cái chảo nó khỏi bị rỉ nhá đây thì khi mà cái hành là vàng vàng là hơi chảy chảy như thế này á là mình sẽ bỏ ra được rồi đó tại mùi thơm là nó đã bám vào rồi đó mình đứng ở ngoài này ngửi mùi hành um, thơm nước mùi Đây bây giờ bước kế tiếp là tôi mình sẽ thử chiên từng xem nó có bị dính không nhá Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vào này, chào nó nóng rồi nè Đó Cho dầu vào, xong giờ chiên thử quả trứng xem Rồi bây giờ cho quả trứng vào nhá Rồi mọi người thấy sao? Mọi người nghĩ có thành công không? Chà, nếu mà thành công là trên cơm bà chế bà chẹt lắm mọi người ạ ừ. đó. Mà như vậy là quả hợp lý đó Đó Lóc rồi nè Cái gì? Đó, như vậy gọi là tạm gọi là thành công <laughs> Các bạn xem video nếu mà thấy uh, có gì chưa đúng thì nhớ comment để góp ý cho tụi mình với nhá quả hợp lý luôn Rồi bây giờ à, tối nay vợ mình sẽ thử chiên cơm trên cái chảo này thử xem là như thế nào mình sẽ quay lại video cho mọi người xem đây vợ mình mới à, chiên cơm thử ở cái chảo tụi mình mới tôi xong lúc này này đó thì hạt hạt cơm rất là rơi mà rất là nhìn rất là ngon luôn á đó. đó mà nó không bị dính một chút nào đâu nha mọi người đó thì đây là chứng tỏ là tụi mình vừa tôi cái chảo vừa xong là vừa thành công đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tụi mình nếu mà mọi người cảm thấy video hay nhớ like, share và comment ủng hộ cho tụi mình với nhá Rồi nếu mọi người có câu hỏi gì thì nhớ comment bình luận ở phía dưới video để mình biết và mình trả lời cho các bạn Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều à, Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo Chào tạm biệt mọi người